gì mấy giờ vậy 11 giờ trời 11 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12 ngày 9 tháng 12 là khoảng uh, mấy giờ ngày 10 tháng 12 ta mình đi có ghi trong uh, sổ á trời cách này ngày mai á là cách 18 năm á bảy trời ơi 17 hả không nhớ tuổi con luôn ủa vậy bà tưởng 18 chứ tại vì nhìn con lắm như là 15 nhục quá ba ơi quay lại đi nhục quá ba. ơi <laughs> không hai như một trăm quá hả là ngày mai là mẹ sẽ sinh ra con nhỏ mổ dảnh này nè ừ. rồi à, khúc mà sinh ra mà y tá bồng ra khỏi phòng á mà ba đưa ở ngoài trời ơi hai con mắt nó là dài sọc luôn rồi nó liếc qua liếc lại nó nằm im gu tại vì quấn trong khăn mà nó đâu có nhúc nhích được đâu mà nó vậy nè mắt đó à. liếc qua liếc, qua trái liếc qua phải là nó là nó, nó nhiều chuyện là biết cái cái độ nhiều chuyện của nó cỡ nào đây con nhỏ đây chỉ cái tay chà đi <laughs> lại cho này rồi đây là con nhỏ này là con nhỏ em hey, con nhỏ Jennifer mỏ chè <laughs> còn bên đây là con nhỏ Jessie mỏ dẫn đó là ngày mai là sinh nhật nó giờ tối à, ba nhậu xỉn về bên này nữa con nhỏ này đó ba nhậu xỉn về ba quay phim đây không. cái ngón tay sẽ chỉ qua đây không đây là thằng Tommy <laughs> Tommy xấu quá làm nó đi con ba đang quay mì mà làm nó à, đây là mẹ duyên à, sản xuất ra ba đứa <laughs> ba đứa con sản xuất Trời, dạ, à, tháng 12 nè là quay phim 2021 nha tiền cái lộn 2021 hả quay dùm vòng vòng vòng hả dí vòng vòng hồng hả đi ngủ dùm ba cái đi gì vậy đây gì vậy <laughs> bye yeah. Yeah. Yeah. quay đưa ba quay lên đưa ba đâu có ai thấy gì đâu đưa lên ngồi gì đi thấy mặt xinh đẹp kìa đâu đó hình mai đăng facebook đó trời ơi ủa sao ở trong nó khác ngoài ở trong mà khác ở ngoài quá gì chị hai chỉnh ba ngàn cái áp luôn vậy hả ba ngàn cái luôn trời ơi đẹp đó mà sòng ngoài cái này khác an toàn sòng nhà lắm sòng nhà dạ sòng ơi